Được ghê thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục với cái con game CS này Đó thì dành cho anh em nào muốn chơi thì anh em muốn chơi thì tải link xuống bên dưới phần mô tả nha Muốn chơi cùng mình ấy thì xuống bên dưới phần mô tả nha anh em sẽ chơi nhá mô tả là có link nếu như anh em là đăng ký tài khoản đầu tiên ấy thì mình sẽ tặng cho anh em đó 20k đăng và đăng ký tài khoản đầu tiên nhá thì tặng 20k liên kết với ngân hàng nữa thì mình tặng 2k hoặc là anh em nào muốn ờ, anh em nào nạp 100k đổ lên ấy thì mình sẽ tặng thêm cho anh em 20k nhá anh em nào ờ, đăng ký tài khoản đầu tiên ấy thì anh em inbox zalo cho mình còn anh em nào ờ, nạp thẻ 100 thì inbox zalo mình mình sẽ tặng cho anh em nhá được chưa ok bây giờ mình sẽ vào đó tổng số là 40 triệu này xem lên được bao nhiêu nhá anh em nhá ok chưa này vốn 1 triệu này mà kiếm tầm 2 300k thì nó chắc là nó cũng đơn giản thôi anh ạ mình sẽ vào cái sóc đĩa đi sóc đĩa ở đâu nhỉ mình sẽ vào sóc đĩa rồi nhá sắp đôi cũng ăn này sắp đôi 500k nhá hay 50k sắp đôi Đó, giữa chẳng thắng đôi anh em ạ chữ hai rồi chữ hai rồi tiếp tục đi bắt đầu đặt cược 50 này 100 này đầu đặt cược đỏ là ăn ngon chú đỏ là dễ không đổi ba trắng mất theo các tinh thật một đỏ cửa lẻ thắng là bắt còn lãi rồi anh em lãi hơn trăm rồi vốn càng nhiều thì anh em đánh nó càng dễ ăn luôn chơi như thế thôi ăn là một cục tầm hai trăm hai trăm rưỡi rồi anh em ạ hai trăm rưỡi rồi anh em ạ chơi bốn nó hỏi em chơi thế thôi con game này nó khá là xanh chín luôn anh em ạ mặc dù đọc cầu trèo nó hơi khó nhưng mà cũng gọi là xanh chín thôi còn về quay cú này quay cú này kiểu chơi của mình đó là săn 8 bởi vì tỷ lệ tỷ lệ về 8 là bốn con lận thứ hai đến sáu nhưng mà nó sẽ là à, bốn à, con tỷ lệ nó vẫn là năm mươi năm mươi bắt đầu đặt cược sẽ đặt tầm à, uh, 60k thôi 60k về cũng soi không à vốn càng cao thì em nên ăn một nửa thôi thế là được rồi ngừng đặt cược ba hai một go thôi xịt rồi mất rồi con sư tử mất rồi mất rồi mất rồi Luca này ăn phát thôi nhỉ ăn một phát thôi nhỉ lên đúng triệu rưỡi đâu sẽ ngừng đặt cược ba hai một go that thế thôi chỉ cần ờ, được thì thôi một triệu vốn một triệu lên được 500 thế thôi anh em nên ăn vốn như thế còn anh em vốn bé hai ba mươi nghìn để anh em chơi thì nó khác còn mình vốn này vốn một triệu anh em chơi thận trọng chơi an toàn ấy thì em chỉ nên ăn thế này thôi đừng nên ăn nữa ăn nữa ăn quá thì nếu muốn chơi nữa ăn nữa ăn quá thì anh em để thoát ra vào lại thì anh em vào chơi tiếp còn nếu như mà bây giờ anh em chơi tiếp nữa thì ờ, nhà cái nó sẽ cho ok cho chắc mình sẽ dừng video đây nhá anh em muốn chơi game thì anh em tải link tải bên dưới mô tả nhá và lần đăng ký đầu tiên thì anh em sẽ được tặng thêm đó là lần đăng ký đầu tiên thì anh em sẽ được tặng đó là 20k còn nếu mà anh em là thẻ 100 thì mình sẽ tặng cho mọi người 20k thì anh em đăng ký vào đấy thì nhắn tin zalo mình nhá ok chưa mình sẽ dừng video ở đây nhá thôi nhá bye bye chào